Thị trường vàng Forex, chứng khoán Mỹ, dầu và ờ, tiền điện tử của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, tuần qua tuần tăng giá rất là mạnh mẽ ở cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa đầu tuần ở vùng 1810 à, ờ, có xuống thấp nhất là ở vùng 1804 tức là sát 1800 sau đó bật lên rất là mạnh mẽ Tuần qua có 5 phiên giao dịch thì chúng ta có 4 phiên tăng giá mạnh của cậu vàng. Chỉ có một phiên ngày thứ năm là cậu vàng của chúng ta đi sideways ở vùng giá quanh 183x. Có thể nói tuần qua một tuần giao dịch rất là mạnh mẽ cậu vàng. Cậu vàng chúng ta sau khi test hỗ trợ tâm lý 1800 lần này cậu vàng chúng ta là không chọc qua. Cá nhân tôi tuần qua kỳ vọng cậu vàng có xuyên phá qua vùng giá 1800 sau đó bật vẫn là thiên hướng là bật lên mạnh nhưng thực tế thì cậu vàng chúng ta không phá qua và bật lên rất là mạnh mẽ à, yếu tố hỗ trợ cho cậu vàng tuần qua bật lên mạnh mẽ một phần đó là ngưỡng cản tâm lý ở 1800 và phần nữa là cái việc thoái lui của chỉ số đô la index xét về yếu tố thông tin thì tuần qua chỉ trên thị trường chúng ta không có quá nhiều thông tin quan trọng được công bố ngày thứ ờ, hai thì Mỹ có đơn đặt hàng hóa lâu bền thì đơn đặt hàng hóa lâu bền của chúng ta là giảm âm 4,5 giảm mạnh hơn kỳ vọng là âm 3,7 chỉ số PMI của chúng ta được công bố trong ngày thứ tư thì chúng ta biết là chỉ số PMI sản xuất tiếp tục đứng dưới 50 tuy nhiên nó cũng tăng cao hơn tháng trước một chút nhích nhẹ tức là nó từ mức là 47,4 tăng nhẹ lên 47,7 À, điều này cho thấy là về khối sản xuất của Mỹ vẫn đang à, thu hẹp nhưng với tốc độ chậm hơn. À, đúng ra khi chỉ số PMI mà tiếp tục đứng dưới 50 thì nó cho thấy là cái sự thu hẹp diễn ra trong ngành sản xuất và điều này nó là tốt cho thị trường, tốt cho cậu vàng các tài sản phi USD bởi vì là khi mà chỉ số nền kinh tế đang có dấu hiệu là giãn lại thì giới đầu tư có lý do để hy vọng là Fed có thể là mạnh nhẹ tay hơn trong việc siết chặt lãi suất. Tuy nhiên, à, vào ngày thứ sáu khi chỉ số PMI khối dịch vụ được công bố thì nó lại hoàn toàn ngược lại, tức là PMI dịch vụ rất là mạnh, à, tiếp tục đứng ở mức 55,1, nó cho thấy là cái khối dịch vụ của Mỹ vẫn đang phát triển rất là mạnh và người đầu tư Mỹ có xu hướng là tiêu dùng mạnh. Điều này hoàn toàn không có lợi cho việc uh, kiềm chế lạm phát của Fed có thể nói tuần qua thì các thông tin kinh tế là tốt xấu đan xen, có xu hướng là cân bằng. Nhưng mà yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho cậu vàng tăng lên tuần qua thì nó cũng rất là đáng lưu tâm. Một phần là sau cái quá trình điều chỉnh giảm mạnh từ 1950 về 1800 chạm đến hỗ trợ kháng cự quan trọng. Hỗ trợ quan trọng thì cậu vàng cũng bật lên mạnh mẽ. Đây là quá trình đảo chiều kết thúc giảm giá hay đơn thuần là hồi kỹ thuật thì chúng ta phải chờ xem những phiên giao dịch tiếp theo thì chúng ta mới có thể kết luận được. Tuần tới thì thông tin của chúng ta ngày thứ hai thì Mỹ không có thông tin kinh tế nào quan trọng được công bố cả. Chúng ta có thông tin về lạm phát của Thụy Sĩ này. Ngày thứ ba, ngày thứ ba chúng ta có tâm điểm của chúng ta là buổi sáng thì chúng ta có là ngân hàng trung ương Australia tăng lãi suất dự kiến là tăng 0.25%. Nó hỗ trợ một chút cho đồng Australia ngày thứ ờ, tối ngày thứ ba này 10 giờ tối này chủ tịch Fed điều trần trước thượng viện cái ờ, con số số liệu kinh tế nhiều khả năng đưa ra nó sẽ không được tươi sáng vì chúng ta biết là khi mà điều trần trước thượng viện hoặc hạ viện thì những con số được Fed đưa ra công bố đánh giá về nền kinh tế và sức khỏe tài chính nó sẽ khá là chi tiết thông thường thì vàng hay có xu hướng giảm tại những phiên điều trần Ngày thứ tư thì 8 ờ, giờ 15 tối chúng ta có thông tin là bảng lương phi nông nghiệp được công bố bởi tạp chí ADP. Bên cạnh đó thì chúng ta có lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada vào lúc 10 giờ dự kiến là giữ nguyên. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến là dừng tăng lãi suất này. Chủ tịch Fed sẽ tiếp tục điều trần trước Hạ viện. Số việc làm à, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng kỳ vọng sẽ giảm nhẹ từ mức 11 triệu việc làm xuống mức 10,61 triệu. Ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp dự kiến lần đầu dự kiến sẽ tiếp tục đứng ở mức thấp 195.000 đơn thôi. Chủ tịch Fed phát biểu này. À, thành viên Fed phát biểu. Có lẽ tâm điểm của chúng ta sẽ chuyển sang ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu vào buổi sáng thì chúng ta có ngân hàng trung ương Nhật họp, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Ở ờ, buổi tối, tâm điểm của chúng ta sẽ là bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập theo giờ của Mỹ. Dự kiến là thu nhập theo giờ sẽ tiếp tục tăng 0,3%. Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến sẽ chỉ tạo ra 206.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục đứng ở mức 3,4. Có thể nói tuần tới các thông tin giải đều trong tuần từ ngày thứ ba, thứ tư và thứ sáu. Do vậy nhiều khả năng thông tin quan trọng diễn ra nhất trong ngày thứ sáu. Như vậy từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm khả năng thị trường sẽ có xu hướng là đi sideways trong biên độ rộng là chính và chờ đợi thông tin ngày thứ sáu trước khi có bứt phá mạnh. Đó là xét trên yếu tố thông tin. Với chỉ số ờ, DG thì chúng ta kỳ vọng tuần qua chúng ta nhìn thấy là chỉ số DG sau khi tiến lên vùng 105.3 thì tuần qua đã quay về giảm giá nhẹ. Ở ờ, trong 5 ờ, phiên giao dịch thì 3 phiên giảm, 2 phiên tăng nhưng mà đóng cửa tuần vẫn ở mức giảm chỉ số DXY giảm nhẹ chỉ số DXY hiện nay thì tôi đang nhìn thấy xu hướng là nhiều khả năng chỉ số DXY sẽ đi sideways trong biên độ là 103.8 đến 105.2 bởi vì về chúng ta nhìn về cột bên trái đây trước đó chỉ số DXY cũng có một khoảng thời gian rất là dài gần một tháng đi sideways trong biên độ này trước khi bứt phá xuống thì bây giờ khi đi lên thì vùng này cũng sẽ là vùng gặp lực cung khá mạnh chỉ số DXY sẽ cần sideways tích lũy 1-2 tuần nhiều khả năng là đi sideways trong khu vực này đến khi phép họp sau đó mới bứt phá lên được. Còn nếu trường hợp chỉ số DXY mà đảo chiều chạy lên trước thì sẽ hướng đến vùng giá 107. Do vậy với xu hướng chỉ số DXY đi sideways trong vùng 105-106 thì có lẽ các tài sản khác cũng sẽ có xu hướng đi sideways nhưng mà nếu chúng ta nhìn dài hơn chúng ta nhìn thấy chỉ số DXY sau quá trình đi sideways này sẽ là bứt phá lên do vậy xu hướng chính chúng ta vẫn là canh mua USD và bán các tài sản phi USD còn tùy tình hình từng mã để chúng ta đưa ra kỳ vọng phù hợp đối với trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đang có xu hướng tiếp tục tăng giá chúng ta chưa biết là cái quá trình điều chỉnh từ 4.3 xuống đến 3.4 này đã kết thúc hay chưa hay nó đang trong quá trình tăng lên tuy nhiên nếu chúng ta nhìn dài hơn thì có lẽ là quá trình điều chỉnh này có vẻ như kết thúc rồi và nó đang hỗ trợ quá trình tiếp theo tăng giá của chỉ số trái phiếu chính phủ Mỹ. Hiện nay trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ gặp lực cản khá mạnh ở vùng giá 4.3, 4.25. Nếu vượt qua 4.25 này chỉ số trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ tăng rất là mạnh. Điều này thì nó cho hàm nghĩa cho thấy là trái phiếu chính phủ Mỹ với một tháng đóng cửa khá là mạnh thì nhiều khả năng tháng tiếp theo là xu hướng tiếp theo vẫn là xu hướng tăng giá thôi sẽ xuống chủ đạo và nó sẽ hỗ trợ cho đồng USD tăng giá. Tuy nhiên ngắn hạn thì nó đang gặp cái áp lực điều chỉnh khi tiến gần đến đỉnh cũ. Do vậy chỉ số trái phiếu chính phủ Mỹ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể giảm xuống 3.8 trước khi test trở lại vùng trên 4%. Với những thông tin như trên thì chúng ta nhìn thấy là áp lực điều chỉnh đối với USD nếu có nó là ngắn hạn và xu hướng trung hạn thì USD sẽ tiếp tục tăng giá. Do vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như nào đến cầu vàng? Chúng ta có thể nhìn thấy các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn trên đồ thị daily thì đã cho tín hiệu nhấp nháy tín hiệu là tăng giá. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình điều chỉnh của cậu vàng ngắn hạn tạm thời là mốc 1800 sẽ là hỗ trợ mạnh và cậu vàng sẽ tiếp tục phục hồi. Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn trên chart đồ thị tuần thì nó đang cho thấy là cậu vàng chưa hẳn đã kết thúc quá trình giảm bởi vì các tín hiệu thì nó chưa rõ ràng trên đồ thị tháng thì nó không cho thấy là cậu vàng kết thúc quá trình giảm đâu bởi vì chúng ta nhìn thấy là sau một tháng giảm mạnh thì sáng này nếu mà tối đa cậu vàng đi được trong quá trình sideways đi ngang để hãm quá trình giảm thì sáng sau mới là tháng tăng giá được còn nếu không tháng này hoàn toàn cậu vàng đã tạo dâu trên hoàn toàn trong tháng có thể bị bán mạnh vào cuối tháng là bình thường vì chúng ta biết là cuối tháng Fed cũng họp và tiếp tục tăng lãi suất cũng như cái việc Fed tăng lãi suất là mặc định rồi không ai quá quan tâm nhưng mà cái biên bản cuộc họp của Fed đánh giá tiếp theo về xu hướng tiếp theo nó mới là cái xu hướng quan trọng do vậy với những tín hiệu kỹ thuật có phần là trái ngược nhau giữa khung thời gian ngắn và khung thời gian dài thì cá nhân tôi nhận thấy là ngắn hạn thì cậu vàng hoàn toàn có xu hướng là tiếp tục tăng giá nhẹ nhưng mà về trung hạn thì cậu vàng lại có áp lực điều chỉnh. Do vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện chiến lược giao dịch mua bán hai chiều đối với cậu vàng trong ờ, tuần tới. Tuần tới nhé, cậu vàng sẽ tiến đến hai vùng kháng cự mạnh. Vùng thứ nhất là vùng 6570, vùng thứ hai là vùng 8285. Như vậy, chúng ta sẽ canh bán tại hai khu vực này. Ngược lại, nếu trong trường hợp điều chỉnh thì cậu vàng cũng sẽ có vùng hỗ trợ. Vùng thứ nhất chính là 1826 1830. Vùng thứ hai chính là vùng 1805. Do vậy, tuần tới chúng ta sẽ canh mua bán tại hai khu vực này thôi. Cầu vàng lên đến vùng 6570 chúng ta sẽ bán. Các bạn dừng lỗ tôi 7 đến 10 đô. Còn chốt lời thì tầm 25 30 đô. Ngược lại nếu lệnh này bị dừng lỗ chúng ta sẽ canh tiếp tục vùng 82, 85 chúng ta bán. Vùng này thì chúng ta cũng dừng lỗ 95. Chốt lời thì 30 đến 40 đô. Ngược lại nếu trường hợp cậu vàng giảm thì ở khu vực là 2630 là khu vực chúng ta mua vào. Chúng ta dừng lỗ 18. Trường hợp ngược lại nếu chúng ta bị dừng lỗ chúng ta canh mua tiếp ở vùng 1800 805. Vùng này chúng ta cũng dừng lỗ 10 đô và chốt lời 30 đô đấy là chiến lược tuần tới tuần tới chúng ta mua bán hai chiều vì nó cũng là một tuần có thông tin mạnh vừa là thông tin năm farm cũng là tuần mà chủ tịch Fed điều trần do vậy hoàn toàn có thể có diễn biến mạnh xảy ra thì chúng ta có cả hai kịch bản cậu vàng biến động theo kháng cự thứ nhất thì chúng ta bán và nếu vượt qua kháng cự thứ nhất lên kháng cự thứ hai chúng ta vẫn bán trường ngược lại nếu về hỗ trợ thứ nhất chúng ta vẫn mua lệnh hỗ trợ ở vùng kháng cự thứ nhất bị dừng lỗ chúng ta vẫn tiếp tục mua ở hỗ trợ thứ hai thôi không sao cả đó là đối với cậu vàng đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang đi trong quá trình là sideways trong kênh giá này thôi và nếu với xu hướng sideways kênh giá này thì trường hợp chỉ số chứng khoán Mỹ lên được cạnh trên kênh giá chúng ta canh bán xu hướng chủ yếu bởi vì tôi thì tôi đang thiên về hướng là chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ đang tái phân phối để sau đó đi xuống phá kênh giá đi xuống Do vậy tôi không thiên hướng về chỉ số chứng khoán Mỹ là đi. Nếu chúng ta nhìn trên thuần kỹ thuật, đây tôi đang nói về thuần kỹ thuật, thì chỉ số chứng khoán Mỹ có vẻ như là đang tái tích lũy để đi lên. Bởi vì đây nó đang ra cái mô hình là cờ Chủ nhật tiếp diễn. Nhưng nếu chúng ta xét trên yếu tố vĩ mô thì chúng ta thấy là nếu chúng ta xét trên yếu tố vĩ mô thì chúng ta thấy là khi lãi suất nâng lên cao và giữ trên đó một thời gian dài thì nghĩa là đầu vào, chi phí đầu vào các doanh nghiệp tăng lên và với lãi suất cao nó sẽ bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập trên giá mỗi cổ phần lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm xuống, nghĩa là thu nhập trên giá mỗi cổ phần cổ phiếu sẽ giảm xuống. Và khi thu nhập giảm xuống thì nghĩa là EPS giảm, PE tăng, nghĩa thị trường đang định giá đắt. Thì khi thị trường à, bị định giá đắt thì nó sẽ có xu hướng điều chỉnh về mức hợp lý do vậy nếu mà thị trường mà đi mà breakout lên thì cá nhân tôi đánh giá có lẽ đấy là một đợt breakout giả thôi bởi vì thị trường Mỹ không có khả năng là đứng ở trên vùng cao này để tăng tiếp do vậy cá nhân tôi vẫn thiên về hướng là canh trên bán xuống hơn là canh dưới mua lên và chu kỳ điều chỉnh của kinh tế Mỹ chưa xong mỗi khi Fed tăng lãi suất thì kiểu gì kinh tế Mỹ và thế giới cũng sẽ rơi vào suy thoái vấn đề là nặng hay nhẹ chúng ta phải chờ tôi nghĩ là một đợt suy thoái sẽ không thể tránh khỏi với chi phí vốn chúng ta biết là đang quen ở mức vay 0% mà bây giờ lên đến 5 đến 6% đối với Mỹ không hề thấp, rất là cao. Do vậy là nếu chứng khoán Mỹ lên đấy 342 343 chúng ta bán thôi nhé. Chúng ta dừng lỗ 1%. Đấy, 350 điểm, chốt lời 1.000 điểm thế thôi đối với ờ, dầu dầu thì chúng ta biết là như trước đó tôi nói đấy đang có cận ờ, dưới là 725 cận trên là 825 chúng ta cứ canh mua bán quanh hai cận này thôi cộng trừ 0.3 ờ, giá nhá dừng lỗ các bạn dừng lỗ cho tôi 1,5 giá và chốt lời 5 giá các bạn cứ đúng kế hoạch mà làm lên cận nào bán cận đó không thì thôi vì dầu vẫn đang đi trong sideways trong khu vực này nó chưa thoát khỏi khu vực 725 đến 825 này thì chưa thể nói điều gì cả. Đối với các cặp tiền tệ, chỉ số đô la index có xu hướng là điều chỉnh nhẹ xuống vùng 103.8 trước khi phục hồi trở lên. Như vậy các à, tài sản phi USD hoàn toàn có thể có xu hướng là phục hồi nhẹ trước khi điều chỉnh xuống. Do vậy, cá nhân tôi hiện nay chỉ số EUR trên USD đang ở 100 10648 có lẽ chúng ta canh bán đây quanh cái kháng cự mạnh đây 1.0780 cộng trừ 10 pip nhá các bạn dừng lỗ 70 pip là 1.0850 còn chốt lời 200 đến 250 pip cho tôi rồi chốt lời về 550 tức là chốt lời 230 pip còn dừng lỗ 70 pip đối với ờ, đồng bảng Đối với đồng bảng thì chúng ta nhìn thấy là đồng bảng đang đi trong cái hộp này. Như vậy cạnh dưới của hộp thì tôi không thiên về hướng mua đâu. Nhưng tôi nghĩ là nếu lên cạnh trên của hộp thì tôi thiên về hướng bán. Do vậy là nếu đồng bảng lại quay trở lại 1.2450 thì các bạn bán thôi nhé. 1.2450 cộng chừng 10 pip thì chúng ta bán. Các bạn dừng lỗ 70 pip và chốt lời 250 pip cho thôi Đồng bảng các bạn hoàn toàn có thể chốt lời 500 pip ạ, hướng về 1.9 ạ. Nhưng nếu chốt lời 500 pip thì không chốt lời ngay trong tuần đâu. Chốt lời tầm 250 ờ, đến 300 pip thì có thể chốt lời trong tuần. Đối với USD trên Yên Nhật. USD trên Yên à, đang gặp cái kháng cự rất là mạnh ở quanh 138 có thể vượt lên nếu vượt qua 138 thì hướng đến 139 à, cũng gặp kháng cự cũng đảo chiều như vậy USD trên Yên Nhật có lẽ các bạn hoàn toàn có thể tham gia bán ở vùng giá 138 138.3 này dừng lỗ 139 nhé bán trên 138 dừng lỗ 139 chốt lời thì hướng về 135 Trường ngược lại nếu USD trên Yên Nhật về 132 thì chúng ta có thể mua lên. 132 dừng lỗ 70 pip 1318 1318 chốt lời thì 135 có lẽ là như vậy vì tuần tới chúng ta kỳ vọng là USD đi sideways mà USD đi sideways thì chúng ta mua bán sideways thôi sideways biên độ rộng trước khi ngày thứ sáu đến đối với đồng OCA ờ, trên USD, OCA trên USD thì không có xu hướng đâu. Chúng ta tốt nhất không giao dịch. Lúc nào không có xu hướng chúng ta đừng có giao dịch. Đồng NZD trên USD cũng vậy, cũng không có xu hướng đâu trước thì chúng ta bán ờ, chốt lời thành công rồi giờ có những lúc chúng ta phải đứng ra ngoài nhé không phải lúc nào chúng ta cũng giao dịch vào trong thị trường vậy thôi chúng ta chỉ giao dịch khi chúng ta có những cái yếu tố thuận lợi Đấy, nắm những cái kèo xác suất thắng cao có những tuần chúng ta nghỉ giao dịch cũng không sao cả chúng ta không phải giao dịch mọi lúc mọi nơi đối với ờ, thị trường tiền điện tử nhé thì chỉ số BTC này Chúng ta nhìn thấy này, khi BTC uh, ờ, tiến lên vùng giá 25.000, vừa là một vùng giá kháng cự rất là mạnh, mà vừa là tạo ra cái phân kỳ đảo chiều giảm giá. Trước mắt thì cá nhân tôi đánh giá BTC sẽ hướng về test M200 ở 19.5, 19.6. Nếu BTC test về quanh đây, quý vị có thể canh mua ngắn hạn. Đấy. 19.5, 19.6 cộng trừ 200 pip Đối với những điểm mua như này quý vị có thể dừng lỗ 0,5%. Dừng lỗ tầm 1.000 à, giá, chốt lời 3.000 giá thế là phù hợp. Còn hiện tại tôi chưa nhìn thấy nó điều chỉnh xong. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang chỉ báo điều chỉnh thôi. Đây, tiến lên vùng 25 000 đây. Rất nhiều lần tôi nói với quý vị là nó đến vùng 25 000 là nó sẽ gặp điều chỉnh. Đấy, MA200 trên đồ thị tuần đóng vai trò kháng cự rất là mạnh bởi vì một khi giá đã xuống dưới mà 200 thì nó sẽ đóng vai trò kháng cự rất là mạnh Còn mọi thông tin hỗ trợ hay là xấu hay tốt thì chủ yếu phục vụ cho việc đánh lên đánh xuống thôi. Điều này nó không không bất ngờ. Ok, đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.